đôi em dừng như thuyền không bến thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biên trời muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên thân em bây giờ vì phận cho ai đợi chờ mãi gần hết nửa đôi thay Santa thuyền không bên thuyền mãi lạnh đơn em cô đơn như con thuyền ơi nhặt theo sóng thuyền lử ngoài khơi bên nơi nào thuyền ngồi đâu tương lai mịt mù trong gai em hiền tài chẳng thuộc về ai